chói chói sắc sông vua phong chói chói sắc sông huyền quan đệ tử hùng dậy vàng mới tô qua quan nam tào bắc bắc đầu sổ trần gian đi phê sai chiến nhang là bút phê sai tả văn lưu võ nướng ban báo đảng quân thủy quân bộ đôi hàng thiên binh văn mã hằng hà kéo sang lệnh lệnh thiên đôi vàng sơ điệp dâng lên nghi ngân sơ điệp dâng lên nghi quan về thủ đôi chép biên thành thành phi cho điều trường sinh trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh chữ cô chữ quý khang linh thọ trường phê cho dung mạnh đôi đường mới giao chơi bao xa nát nghi đá cửa điện thần đại ca ca đề kinh thiên đình hạ